thì lòng chữ vui mừng này đông xa bé kéo bí ca chính lệch nắng cơ cây rò lẽ nần hình ở cầu khắp lu sơ na do nần số lẽ nần rừng cơ do bố chẳng hình đĩa tim non ko pyo kyo pi kan lan so da kêu bi gal số nan lan a la bi mo bê ta có kham cơ nhu lu sa na tôi dõi đại bếp ấy tia lời cuộc an nhu tí đồn mà bà nhu đồng chữ với mừng này dòng xa bé kêu bí cao chinh lệch nắng cơ lây ròa lẽ nâng hình ở cầu khắp lưu sơ nàng kêu nâng số lẽ nâng rừng cơ dọa phố chắc hình bia tí đông ơn cốp gió kéo bi cao lâm sổ đơn chú có rồi có sẵn bi nào tì đồ có sẵn gió cơn tim lần sonan lan ala bi ebon beda kau kam kenyulusana Tôi gọi đại bem ấy thia Lười cuộc ăn như tí lòng Mau bà nhu có sáng đã công ty Thank you.